quân tâm nó bị xáo trộn không đánh được nữa bây giờ nhắc tới hàng vũ là như nhắc tới con cha tới mẹ luôn sợ lắm tại trong trận đánh đó đó thằng dương tiễn nó giết chết thằng hạng yên ủa lộn mày giết chết mà quýnh ăn thằng yên thằng yên buồn quá từ tử từ đó nước sở mất cho nước tần đúng không vậy có phải là nước tần là tiêu diệt nước sở không mà hạng yên là bị chết bởi bởi dương tiễn không thì ngày hôm nay hai thằng cháu gặp nhau trên chiến trường thu cũ nợ mới tính luôn một lần trận hay vậy cho đó anh em đó vậy thì á ủa mà nước triệu bị dây hãm tệ mẹ mà chứ võ luyện văn ôn học binh thư nếm mật nằm gai đợi báo thù thảm sát trường bình thù triệu quát xích bích ngàn năm hận tôn lưu bạch khởi trương nghi bình chiến thất, tây thi phạm lại định xuân thu chỉ quốc tề gia trang nam tử xa trường giết địch xử mãi lưu Xuân thu luận kiếm Di Nguyễn Thiên hạ đệ nhất chém gió xử tàu <laughs> à, chào mừng các bạn đến với chương trình chém gió xử tàu của sếp Duy Nguyễn à, đáng lẽ là hôm nay anh không làm clip đâu nhưng mà có một cái chuyện quan trọng có rất là nhiều người trẻ trâu hỏi anh Duy Nguyễn anh ơi cảm thấy trong các vị chư tướng của Trung Quốc thằng nào men nhất anh cái đó là cái câu mà mấy thằng trẻ trâu á nó hỏi liên tục nó hỏi tối ngày sáng đêm luôn ở trong mắt của nó chỉ có lữ bố thôi với triệu dân thôi mấy thằng khứa đó bảo đảm chơi game chắc luôn yes đúng không em nó tối ngày nó vô đó triệu bố với lữ dân ai hơn ai thằng nào cũng hơn thằng nào xin lỗi mấy em nha lữ bố với triệu dân là tuổi lữ bố với triệu dân á là triệu tử long á là tuổi tí biết ai giữ chứ không đó trong mắt anh Duy Nguyễn á chỉ có Tây Sở Bá Dương hạng võ là giữ chức. thôi ngoài ra không còn tướng nào giữ bằng hết á tại sao nói vậy nói là có sách mắt là có chân đó ngày hôm nay á anh sẽ kể cho tụi em nghe một trận đánh để đời mà chấn động chấn động lịch sử cổ kim của nhân loại luôn wow. không phải là trận xích bích đúng không cũng không phải là trận di lăng cũng không phải là trận quan độ mấy trận đó bình thường không có gì hay hết nó mà anh sẽ nói trận này mà trước khi nói trận này anh liệt kê những trận kia tại sao không hay đúng không những trận kia không là trận di lăng á thằng lũ bị á nó cũng dở quá nó nó thua thằng nào thua thằng lục thốn bị đốt cháy thành hay quay bỏ chạy chết ở bà để thành đúng không rồi cái trận mà uh, xích bích á thì một ngàn một ngàn tên tướng của tàu tháo cộng với một triệu quân tàu tháo đúng không bị chết ngắt ở sông trường giang đúng không trận đó là nói chung là quýnh rất là lâu mà từ thằng tướng tới thằng soái nó bình thường thôi à toàn là kế của gia các lượng kế chu du này nọ liên hoàn kế các kiểu nó mới ra được trận đánh đó nó rồi cái trận quan độ cũng vậy nữa trận quan độ là viên thiệu quýnh dở quá thua tào tháo đúng không bảy chục vạn quân của viên thiệu bị bảy vạn quân tào tháo úp sọt nhưng mà cái trận đó đó nó cũng vẫn không hay bằng cái trận anh nói ngày hôm nay cái trận ngày hôm nay là cái trận cự lộc đó cái trận cự lộc là cái trận mà của hạng võ đánh đánh nhà tần đánh rất là hay mấy em lần đầu tiên á đúng không mà trong cái bối cảnh lúc bây giờ là năm 1000 hồi đó trước công nguyên thấy ghê chưa mà có một danh tướng mãnh tướng hổ tướng chiến tướng chiến thần hạng võ vừa bài mưu mà vừa đánh trận luôn cái mưu đó chỉ thành công cho hạng võ thôi bảo đảm cái mưu đó qua hàng tính quýnh không được nó vậy đó em mặc dù hàng tính là cái người mà sau này gián tiếp gây ra cái chết cho hạng võ nhưng mà hàng tính là tủ tí trong cái trận đó luôn đội hàng tính nó ngồi lúc đó là lính của hàng võ lính của bóc thôi đi theo chung ly muội đội ngồi ngó thôi lúc đó đó hạng võ đó có pháo có vị một vị quân sư tài ba kêu là kêu là kêu là á phụ á phụ với cha nuôi là phạm tăng phạm tăng đúng không mà phạm tăng cũng không có bài kế cho hàng vũ cái trận đó mà hàng vũ cái trận đó tự nghĩ ra cái kế đó anh sẽ nói uh, chi tiết về hàng vũ nguồn gốc xuất xứ và cha chú là ai nha clip sau clip này chỉ nói về trận cự lộc thôi yes vậy thì cái nguồn gốc của trận cự lộc ở đâu mà ra đó là sau khi mà gọi là chương hàm chương hàm của nhà tần đó đánh thắng được chú của hạng vũ là hạng hạng hạng hạng lương đó xong rồi thừa thế xong lên dẹp chư hầu tại lúc đó là chư hầu là gồm có mấy nước hồi xưa đó cái gì à, sở nè rồi à, ngụy nè rồi triệu nè rồi hàng nè rồi à, yên nè trời ơi mấy đứa đó, đó nó nó nổi loạn lên thì nhà tần phải đi dẹp hết tại ngày trước á nhà tần đã dẹp mấy cái nước này một lần rồi thống nhất trung hoa nhưng mà sau cái tần thủy hoàng đai đó thì cái nội chính của triều trần nó bị suy giảm đi mấy này nó nó thừa nước đục nó nổi loạn thì nhà tần nó phải dẹp thêm lần nữa hiểu chưa thì bây giờ nhà tần nó đang xuôi buồn nó dẹp hết từng cái chư hầu mà trong những chư hầu đó có một chư hầu tên là nước triệu nước triệu là gì nước triệu là một cái đất nước nhỏ bé nằm ở phía bắc của trung quốc đã từng bị chôn sống 40 vạn quân ở trận Trường Bình lịch sử Trường Bình lịch sử Trong câu thơ của anh có đó mấy em Bạch Khởi chưa Nghi gì đó Thù Triệu Quát gì đó chứ chưa Đó Thì cái nước triệu ngày hôm nay nó một lần nữa nó bị nước tần vây hãm bị 40 dạng quân tần vây hãm bởi hai danh tướng một danh tướng là trương hàm danh tướng thứ hai là dương ly biết dương ly là ai không dương ly là cháu dương tiễn mà dương tiễn là ai biết không dương tiễn á, là người giết chết hạng yên mà hạng yên là ai biết không là đại tướng của nước sở mà không những đại tướng nước sở mà là ông của thằng hạng vũ bây giờ nó Vậy thì giữa thằng Dương Ly với thằng Vũ lại vừa Vừa là gia thù mà vừa quốc hận Đúng không? Tại trong trận đánh đó đó Thằng Dương Tiễn nó giết chết thằng Hạng Yên Ủa lộn phải giết chết mà quýnh ăn thằng Yên Thằng Yên buồn quá tự tử Từ đó nước sở mất cho nước Tần Đúng không? Chứ có phải là nước Tần là tiêu diệt nước sở không? Mà Hạng Yên là bị chết bởi bởi Dương Tiễn không? Thì ngày hôm nay hai thằng cháu gặp nhau trên chiến trường Thu cũ nợ mới tính luôn một lần yes. Trận hay vậy cho đó đó em đó vậy thì á ủa mà nước triệu bị dây hãm kệ mẹ mà chứ tự nhiên sao hàng vũ nó phải nhoi tại vì hàng vũ là gì Hàng vũ là một người nó gọi là chính nhân quân tử một người mà sống rất là hào hiệp trượng nghĩa cái kiểu mà giang hồ đẹp đó em thằng <laughs> vũ gì đó bây giờ bạn á mà bị đập là tao cứu thằng vũ nó chơi vậy men lắm em thích cái tính hàng vũ ở chỗ đó nó là thôi ta cùng liên minh để kháng tần mà bây giờ có còn chưa hầu là triệu nó bị dây hãm như vậy đó thì không cứu nó là không được nó không cứu nó không được nên phải cứu nó nên trong cái quá trình mà gọi là cứu kiết này nọ nói chung mà trong cuộc sống hồi xưa mà mấy em nó là gọi là nhất quan hệ nó nhì tiền tệ hiểu không mà gọi là sống trên đời ngay thẳng quá đó thì bị thằng khốn nạn nó ngồi để chèn ép nó nó ngồi chèn ép thì trong cái trong cái triều triều triều triều sở đó đó thì công lao á là tất cả mọi công lao là đều của hạng lương và hạng vũ hết nhưng mà nó lòi ra sở dương còn mà thằng sở dương là thằng sàm đế mốt kể sao mà trong thằng sở dương nó đi trọng dụng thằng tống nghĩa là thằng sàm thứ hai mà tự nhiên thằng tống nghĩa bây giờ được làm sếp thằng hàng vũ làm phó đúng không mà bây giờ đem quân đi cứu đi, đi cứu quân triệu á thì thằng tống nghĩa nó méo cứu nó ngồi chỗ nó đóng quân 46 ngày luôn em nó ngồi chỗ đóng quân 46 ngày nó méo bắt tiếng nó không dám bắt tiếng em đó xong rồi hạng vũ tính tới tính lui tính xuôi tới ngược bực quá vô mà, mà, mà, mượn thằng tống nghĩa một món đồ cái thằng tống nghĩa nói thôi tao không cho mượn được đủ này có con cái thôi à bây giờ mày mượn binh phụ của tao sao tao về binh được cái đó không binh phụ tao méo cần cái đầu mày thôi nói xong rút kiếm chém chết nhà mẹ tống nghĩa luôn đó nó cầm đầu tống nghĩa cầm đầu chó rồi đó quăng rồi danh cái bụp từ lúc đó là ba quân là nghe lời nó luôn xong rồi nó mới vượt xong nghe lời nó vượt xong phía bắc xong phía bắc là xong gì xong gì xong gì hoàng hà vượt xong phía bắc đánh cái trận đó mà bây giờ nói về tương quan lực lượng quân bên hạng vũ là 7 dạng quân bên trương hàm với dương ly là 40 dạng đúng chưa nó là là tương qua lực lượng nhưng mà theo những số nguồn sử sách đó mấy em bảy dạng là nó bơm thôi ba ơi có ba dạng à <laughs> có ba dạng à bảy dạng nó nổ lên thôi ba dạng mà giờ thôi kệ mẹ nó giữa cái nổi cái không nổ 7 cộng 3 là nhiêu 7 cộng 3 10 chia 2 là 5 dạng đi em, Được chưa? Được chưa? Số liệu chỉ là số liệu 5 dạng, ok à, thì vượt xong đó đó sau khi vượt xong á là thằng hạng vũ á nó có một cái kế rất hay mà cả phạm tăng đâu cũng không biết luôn tất cả mọi người đều không biết nó tự nhiên sau này giờ đó nó nó nó nó nó nó, nó, nó gọi là nó, nó hay dưới trời thường thường á thằng hạng vũ nó nó nó chỉ bọc trực thôi chứ nó ngu mà sao tự nhiên lần này nó nó nó, nó nghĩ ra một kế rất là tuyệt vời không ai hiểu hết trơn hết á thì hai ngàn năm sau lịch sử người ta mới khám phá ra mấy em người ta mới khám phá ra người ta gọi là người ta sử dụng những cái tư liệu ngày xưa những cái nguồn rất là khách quan người ta tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao hạng vũ mà nó gọi là nó nó nó nó nó, nó thông minh mà nó xài kế vậy em hiểu không kết quả phai đau là nó uống này nè mấy em đó aminolin what the hell quá bao tỉnh táo luôn nó phát minh được cái kế đó và giờ giới khoa học giới sử gia người ta mới hiểu rằng a à đù má thì ra mày xài aminolin của Duy Nguyễn hả đó thấy ghê chưa rồi kể tiếp sau khi vượt xong ông làm một cái chuyện động trời luôn mà sử sách lần đầu tiên ghi biết cái chuyện gì không biết cái chuyện gì không kêu là toàn binh sĩ á là phải đập hết nồi cơm đập hết không có nấu ăn cái con <laughs> gì hết trơn hết á xong rồi đâm lũng thuyền luôn uh -oh. đâm lũng thuyền khi vượt xong trường giang là đâm lũng thuyền bỏ hết tức là gì người ra đi đầu không quảnh lại sau lưng thềm nắng lá rơi đầy đó tức là bây giờ đi là chỉ có đường tiến là phía trước thôi bây giờ chốt qua sông là không lùi là vậy đó mấy em lấy từ cái tích của hạng vũ đó nha con chốt qua sông là không được lùi ông chỉ được đi tiến còn đi ngang thôi không được lùi về đó là nó nói về cái hình ảnh đó là từ đó là lịch sử trung hoa mở ra một trang sử mới một trang sử của tây sở bá dương đó cái đó rất là hay mấy em phải nghiên cứu cái đó mà tại sao hạng vũ phải làm như vậy hạng vũ làm vậy tại biết hạng vũ biết là bây giờ mình đang yếu yes. mà thằng địch ở cửa lộc nó mạnh quá đúng không nó tới 40 dạng quân mà mình có 5 dạng thôi thì bây giờ mình phải là gọi là một mà đánh 10 mà muốn một đánh 10 vậy đó là phải tìm sự sống trong cái chết <laughs> tìm sự sống trong cái chết mấy em tức là bây giờ phải, phải đường cùng rồi phải quýnh đủ te khói luôn để giữ cái mạng mình không là nó giết mình cái đó là một cái rất là hay trong binh pháp rất là hay trong binh pháp nha bởi vậy đánh giá cao cái hạng vũ hạng vũ nhất là ở khả năng những cái trận đánh như vậy bởi vậy mới là hạng vũ là chiến tướng còn triệu tứ long mày có nghĩ được cái kế nào không ông cái thằng lữ bố của mày ở ngoài chịch gái đâu có nghĩ được cái kế nào không làm sao mà so được đúng không còn hạng vũ hả nói kể tiếp cho nghe rồi xong rồi á phát quân lương cho mỗi lính là 3 ngày quân lương ý nói sao đánh trận này ba ngày thôi không được qua ngày thứ tư ba ngày deadline mày không ăn nó mày đổi mày cũng chết <laughs> mà trong lúc lựa quân lương đó đúng không thằng lấy cá thằng lấy rau thằng lấy thịt nhưng mà hạng vũ nó không tụi bay không được lựa như vậy đúng không tụi bay không được lựa những cái đồ này tụi bay phải lựa cái này nè đó cái này là thức ăn hoàn chỉnh đúng không cái này đó đánh trận nó mới hợp lý chứ còn bây giờ mày lựa mày ví dụ như mày lựa cái loại uh, mày lựa cái này đi mày uống vô rồi mày buồn ngủ rồi sao mà đánh được còn cái mày mày, mày lựa cái này đi mày uống vô mày tỉnh quá rồi mày sung quá rồi mày quýnh hoài rồi đâu có được quýnh là phải có nó nó nó nó phải năng lượng nó phải đủ dài dinh dưỡng nó phải đủ cao và hoàn chỉnh nên nó hàng vũ lúc đó là bắt quân sĩ phải lựa này một thằng ba hũ một hũ uống một ngày <laughs> đó đó là câu chuyện vân lương nha mấy em rồi tiếp tục rồi nói về kế trương hàm không phải là vợ dở rồi cho mấy em chương hàm bên tầng mà nó quýnh chết hạng dư hạng lương luôn mà hạng lương thuộc dạng cũng là cao thủ binh pháp này nọ kia bị chương hàm quýnh đeo dòng thánh luôn mốt mình kể trận đó sau rồi khi mà à, qua tới cự lộc á mà trước khi qua sông á thì thằng hạng vũ nó đã cử thằng anh bố đúng không cử thằng anh bố đi vượt sông trước rồi đi khuấy khuấy nhiễu khuấy nhiễu quân chương hàm nói chung cứ quýnh chạy quýnh chạy quýnh chạy vậy đó mà quân chân hàm nó khôn lắm nó không dám rượt nó rượt sợ chết nó rượt nó sợ đâu hàng vũ úp sọt nó núp trong rừng đâu đó phục kích nó nên nó không rượt đó xong rồi một ngày đẹp trời một ngày đẹp trời cái thằng anh bố nó nó, nó cũng tới nó quýnh nữa xong rồi cái thằng ờ, lúc đó là tướng của trương hàm gồm có đổng ế gồm có tư mã hân thấy tao nhớ tên ghê chưa đó hai thằng này đứng ở ngoài canh nói anh bố hả ôi mày tới mà quýnh từ từ thôi vì ngày nào mà cháu quýnh quýnh tới chán rồi nhưng mà không mấy em lần này là hạng vũ đích thân cầm quân đúng không cởi ngựa ô truy kể rồi ngựa hạng vũ ngựa ô chi tay cầm phương thiên quả kích đúng không tiến phía trước cời cời dáng vóc anh hùng như một vị thánh đó xong rồi lúc đó là bên bên phe của trương hàm mới là bật ngửa ra ôi thôi chết mẹ rồi thằng này phải thằng này phải anh bố ờ, thằng này thằng hạng vũ thằng mẹ rồi vô kêu xếp chi diện binh nhưng mà trải mẹ rồi trời đất ơi cung bắn nó hả nó đỡ sạch sạch hết bắn trúng nó một tên ở đây ha bắn trúng tên ở đây mũi tên ghim trên người nó luôn xong rồi cái thằng lúc đó là thằng thằng đổng ế cười hế hế chết mẹ mày chưa mày hạng vũ tao bắn mày chết rồi kìa nhưng mà ngựa đâu dừng lại đâu vẫn chạy tới phía trước thằng này giật mình quảng hồn đội hình loạn luôn thằng hạng vũ rất là dũng mạnh đúng không chém chết mấy chục tướng luôn đó chém chút chém chết mấy chục tướng trước làng tên mũ đạn rồi xong rồi tướng của hạng Vũ cũng rất là tinh nhuệ tướng của hạng Vũ là gồm gì Long Thương anh bố quý bố đúng không rồi chung ly muội rồi ngu tử kỳ tướng dữ không tướng lu ban của tí không có lu ban toàn mấy trận chó trận trâu không quýnh cái trận đó là tưng bừng khói lửa luôn xong rồi trương hàm bay ra cứu mấy em trương hàm bay ra cứu đấu với hạng vũ mới được ba hiệp nó chém bay cái nón luôn còn nó chém bay cái nón hồi xưa giống như chém bay cái đầu rồi chứ còn gì nữa xong rồi thấy không ổn trương hàm bỏ chạy tán lạng luôn bỏ chạy tán lạng luôn xong rồi cái hạng vũ điều binh rút dí theo nó dí theo nó mới hay nè bây giờ cái cái cái hay của cái trận này là gì cái sự dũng mãnh của của hạng vũ là trên cả mọi sự dũng mãnh đúng không trên cả mọi sự dũng mãnh cái trận trường bình á làng bạch khởi nó chỉ huy nhưng mà nó không đánh đó còn mà trận này là hạng vũ nó vừa chỉ huy nó vừa làm kế mà nó vừa tiên phong nó vừa đánh nữa thì anh hỏi tụi em trong lịch sử cổ kim của trung hoa có nhân vật nào qua nhân vật này đúng chưa nó nó đánh được chương hàm chương hàm chạy như cờ hó ủa chạy như cờ hó vẫn vẫn vẫn theo trong người là nhiêu khoảng hai mươi mấy vạn quân chạy như cờ hó ủa chạy xong rồi hạng vũ nó rượt tới nửa chừng thôi nó quay về nó méo được nữa mà thằng kia cũng chạy xa lắc rồi sợ chết bà là lo là gì quân tâm nó bị xáo trộn không đánh được nữa bây giờ nhắc tới hạng vũ là như nhắc tới con cha tới mẹ luôn sợ lắm xong cái thằng dương ly á nó ngồi ở kế bên nó gần gần đó hai thằng hai cánh quân một cánh quân trương hàm có nuôi dương ly thấy không trương hàm đây dương ly nằm đây rồi đầu tiên hạng vũ nó đứng đây nè nó qua nó sọc thằng này thằng này chạy chạy qua đây đúng không chạy bập bập chạy qua đây trốn xong một cái thằng dương ly nó ngồi để thấy chứ nó ngồi để thấy nó thấy rồi giờ có qua cứu không nó nói, anh em không phải cứu chứ rồi này tính bay qua cứu mà lúc đó con chư hầu chư hầu là mấy cái nước hồi nãy nói đó con chư hầu đứng đây nè tại thằng vũ nói rồi thằng vũ kêu nó mày thằng này nhúc nhích mày nhé lên cái mày nhé thôi chứ thằng này mà dám đánh với con mẹ gì thằng nhỏ xíu nó đánh chuột đi đó thằng có thằng duyên thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng, ờ, ờ, thằng chư hậu nằm ở đây đúng không nếu mà mày thấy à, thằng vũ nó dặn rồi nếu mà mày thấy này nhúc nhích là mày nhú thôi nhú nhú nhú ra đây thôi là thằng này nó nó, nó sợ lắm dám đi tại vì nếu mà thằng này chạy qua đây thì này nó bụp đây thì mày thua hiểu không nên này đứng đây nó giữ thằng này nó giữ là thằng này xong rồi khi mà đứng đây nó giữ thằng này méo dám nhúc nhích luôn cái thằng này nó cười hô hô hô hố nhưng biết sao không thằng này nó thằng thằng thằng vũ nè kiếm nào đẹp đẹp ta không lẽ lấy iphone ta cũng nào mới à đây thằng vũ là fan này với em <laughs> nó thằng vũ đang rượt rượt thằng này chạy tới đây sao không được nữa cái quay ở đây rượt quay đây ụp thằng này ụp thằng này quýnh thằng này chết ngắt luôn trận này là chết thằng này hai thằng này có dịp đứng lại nói chuyện với nhau ông nội mày với ông nội mày quất ông nội tao hồi xưa giờ tao trả thù này nó kia rồi xong thằng kia nói thôi giờ tao thua tao chịu nhưng mà ờ, tao ta mà đập trận cái đã đập chừng hai mà hiệp thằng này thua thằng này thua xong này bỏ chạy bỏ chạy tán lạng luôn nó bỏ chạy tán lạng luôn nó đang chạy, chạy ra đây chứ nó chạy ra đây thì giờ có hai hướng một là nó qua đây nó hợp quân với thằng bên này đúng không còn á lúc đó đó ở hậu phương của hạng vũ có cái này ở hậu phương hàng vũ có cái này cái này là ai con ngu cơ với ông phạm lãi ôi lộn xin lỗi phạm tăng quân sư mà đâu biết đánh đâu con phạm tăng đúng không con phạm tăng với ờ, ngu cơ ngu cơ là vợ của hàng vũ đó lúc này là vợ rồi lúc này là phọc này nha đó là vợ rồi đứng đây đó nhưng mà anh xin kể cho tụi em nghe về hình tượng của hai người này trước khi mình kể tiếp diễn biến trận đánh đó là lần đầu tiên từ khi mà xuống núi phạm tăng rơi nước mắt cảm động em phạm tăng rơi nước mắt cảm động cảm động vì thằng hạng vũ trận này quánh quá hay đúng không quân sở đó là được cái điều thần kỳ rồi thắng trận này là quân sở sẽ gọi là phục sở diệt tần thành công phạm tăng rơi nước mắt luôn em phạm tăng xuống núi á chỉ để phục sở thôi phục sở đi theo hạng lương mà hạng lương chết thì phạm tăng chỉ có buồn thôi chứ chưa bao giờ phạm tăng mà một vị quân sư mà lão rồi luyện nó đầu bạc rồi buồn không phải buồn mà là mừng mừng rơi nước mắt luôn thấy thằng vũ quýnh quá hay đúng không tất cả mưu kế đều thất bại nếu mà không có một chiến tướng như là hạng vũ cho dù bày bày binh bố trận hay cỡ nào thì hay nhưng mà không có một vị tương phong như hạng vũ không có tinh thần sĩ khí của sĩ tốt dân cao thì không bao giờ quýnh đường này chạy quýnh đường này chạy ủa thằng này có 5 vạn quân thằng này hai này cộng lại tới 40 vạn lần đúng không mà trong khi đó đó là địa bàn là của hai này nó ở lâu rồi thằng hàng vũ từ ở chỗ khác lại phạt mà nó đánh được trận đó đó một trận đánh nó quá hay đi nó đánh làm cho phạm tăng mà cười rơi nước mắt luôn rồi làm cho con nhỏ ngu cơ cảm thấy sói ca của đời mình nó quá giỏi nó không quá giỏi một vị quân dương một vị mãnh tướng một vị đấng một vị phu quân nó quá giỏi nó hai người này xúc động bệnh rịnh đúng không tâm trí lúc nào cũng lo dâng cao hết thôi bây giờ hạng giờ hạng hạng đại ca yếu quá đại ca không phải yếu mà ít quân quá mà quýnh cái trận này cũng mấy ngày rồi hai ngày rưỡi rồi mà thức ăn có ba ngày à còn có nửa ngày đói hay sao thôi tại để, để thiếp lại thiếp pha cho cho chàng à, tru phít uống à xong rồi ngu tử kỳ là anh của cu cơ đứng kế bên mới nói rằng thôi muội ở đây đi muội bảo vệ phà, phà, phạm tăng đi để cho anh đó anh tới anh phụ anh phụ uh, uh, hạng vũ hạng đại ca đánh trận nhưng mà phạm tăng nó không bây giờ ở trong nhà tụi bay á là quan hệ á là anh rể với em rồi em em anh, anh rể đúng không thằng thằng thằng à, ngu tử kỳ là anh rể của hàng vũ ngu cơ là vợ hàng vũ rồi phạm tăng á là cha nuôi của hàng vũ đó là quan hệ gia đình nhưng mà bây giờ ra ngoài tiền tuyến đó là phải quan hệ là chủ tớ thì bây giờ là chủ là hạng vũ nó đã ra lệnh rồi thì tụi bay phải chấp hành là thằng ngu tử kỳ nó phải nằm ở đây đó để nó bảo vệ con ngu cơ và ông phạm tăng nó không được đi nhưng mà thằng đĩa đàn này nè thằng này nó giỏi ba thằng này không phải dở đâu này cháu của thằng cháu dương tiễn nó cũng dữ lắm nó hai thằng này nó thằng này á thằng là giờ nói nè thằng trương hàm á là sếp của thằng này nhưng mà thằng này á là gốc bự hơn thằng này đó hiểu không tức là thằng này nhà mặt phố cũng làm to gốc bự thằng này nên hai thằng này nó nó nó cũng nể nhau lắm hai này cũng nể nhau không biết chức nào hơn nào nữa mấy em ơi khổ vậy đó ví dụ có thể là trước quân thằng này hơn nhưng mà trong bàn nhậu này hơn hiểu không thằng này nói à má hạng vũ mày dám quýnh tao hả tao có què tao cũng thiến con vợ của mày nó, nó, nó điều quân nó chạy ra đây nó quýnh con vợ ồ má quýnh nhỏ tử kỳ với ngu tử, ngu tử kỳ với với ngu cơ đem kiếm ra quýnh quýnh nó quýnh lại luôn xong rồi cái lúc này ở ngoài trận trận tiền nè trận tiền nè hạng vũ biết được là vợ nhà bị tập kích nó cởi người ô chi ngày đi ngàn dặm người ô chi này lúc này là nó uống nó, nó uống ao liếp rồi mấy em nó chạy nhanh hơn con xích thố nữa nó chạy về tới đây đúng không nó quýnh thằng này hai gậy rớt xuống luôn rớt xuống luôn cầm phương thiên kích mà đập thằng này hai cái dương ly rớt xuống xong rồi trước khi rớt xuống rồi cũng chửi qua chửi lại đó trong hai này nó quan hệ gọi là ông ông thằng này hồi xưa giết ông thằng này còn bây giờ tới đời cháu thì thằng này giết lại thằng này nên hai đứa cũng sủa qua sủa lại này nọ cuối cùng thằng hạng vũ đó ban cho nó cây kiếm nó cầm nó tự tử rồi xong xong xong một đạo còn đạo này mai mốt kể tiếp đó là cái nội dung của trận cự lộc cái trận cự lộc đó thì nói em tại sao nó hay thứ nhất á là cái diễn biến nó quá bất ngờ nó quá thần tốc đi đúng một cái đạo quân mà gọi là nó đánh được một trận vậy thường thường trận chiến nó phải là mấy tháng cả năm trời còn để đánh có ba ngày một thôi mà năm ngàn năm năm dạng thằng quýnh với bốn chục dạng thằng mà đập tơi bời khó lửa đập một cái sự dũng mãnh kiên cường phi thường ngàn năm không có nào được hết mà trong trận đó anh nói em nghe nha trong trận đó tất cả những thằng quân sư á nó đều nó đều gọi là nó không thể nào nó hơn được thằng hạng vũ đúng không nói về toàn cục á thằng vũ thua anh không bàn nhưng mà nếu mà nói trong cái bối cảnh lúc bây giờ á hai thằng quân sư mà ba thằng quân sư mà biết nhất ở trong ờ, trong trong thời đó là cái gì phạm tăng hàng tính trương lương ba người đều không biết được cục diện không biết được là ừ thắng hay thua nhưng mà hạng vũ nó tin chắc là nó thắng tại vì chính nó biết được năng lực của nó nó có thể là cái mưu cái kế thằng nào nghĩ cũng ra nhưng mà cái năng lực đó là chỉ có hạng vũ mới, mới mới mới biết được mình thôi yes. cái khả năng phi thường của mình khả năng đột kích vô địch khả năng đánh cái trận đó chỉ có hạng vũ mới biết là hạng vũ tin chắc là thắng phạm tăng đâu dám tin đâu phạm tăng nói trận này đánh là phải đánh nhưng mà nếu mà thắng á, thì thôi ok còn thua là dông quốc là chắc <laughs> đúng không còn thằng trương lương á trương lương nó ngồi ở giữa trương lương là người nước hàn đúng không nó gặp hàng, hàng dương hỏi trương lương ê giờ à, mà trương lương với thằng hạng vũ là anh em đó nha ba là bạn bè đó xong cái hàng hàng hàng, hàng dương nó hỏi trương lương ê giờ à, hàng quân sở nó nó đang đánh lộn giờ mình có ra mình phụ không cái tao nói thôi phụ làm cái gì ông nội ơi để cho quýnh chết mẹ nó đi má trương lương nó cũng điểm đàn lắm chứ không phải giỡn đâu nó nói chung suy cho cùng á anh đánh giá đó là trương lương chơi méo men thằng trương lương á thì nó không có bằng nó không có đẻo bằng thằng tính thôi nhưng mà nó chơi cũng méo man đúng nó chơi kiểu ngon bất lợi nó để cho thằng hạng vũ quýnh ăn thì thua gì cũng kệ mẹ giờ tao ra cứu thứ nhất tao không giúp được cái gì mà thứ hai nữa là uh, tao bị thiệt binh này nó có không có hại cho nước tao đó cái kiểu nó nghĩ như vậy nó nên cái trận đó là thằng thằng thằng trương lương á nó phải ngồi lên nó ngã mũ trước hàng tính luôn rồi xong thằng thằng lúc đó là thằng hàng tính là lính của thằng hạng vũ nó cũng ngồi im re luôn ngồi bái phục luôn tại nó không góp được công sức gì trong trận này hết trong trận này hàng tính với là phạm tăng không góp được công sức gì cả tất cả đều là hạng vũ đó nên cái trận này là hạng vũ là tên tuổi nổi như cồn trên mạng xã hội luôn lượt follow tăng đột biến <laughs> lượt follow tăng đột biến luôn đọt nút vàng trong đêm luôn em đó rồi sau cái trận này nè là mấy thằng khứa đứng vòng vòng nè thằng khứa này là một nè mà thằng khứa này là đại diện một thằng thôi nha có bảy thằng chư hầu là nó đứng vòng vòng vòng vòng nó méo đấm được rồi con trai được rồi con trai sau này á bảy thằng chư hầu đó, đó lúc mà thằng vũ thắng rồi hàng này nó chạy thằng này chết rồi thằng này chạy rồi thằng vũ đứng mình ra đây bảy thằng chư hầu bảy chạy tới chúc mừng thằng hàng vũ nó không gặp <laughs> xong rồi bảy chư hầu kia sợ rồi nha đội mà không có nào nó giết mình ta cái hàng vũ nó nói thẳng với phạm tăng mấy thằng chó điên đó không xứng đáng là anh hùng thà loạn con không gặp thằng nào hết con sẽ nói chuyện với tụi nó trên chiến trường bây giờ á nó muốn con gặp nó đó thì nó phải đi bằng đồ gói tới đây đi bằng đồ gói tới đây đó, nói một câu chắc như bắp mấy thằng kia về suy nghĩ sợ chết mẹ đi đồ gói tới thiệt mày nên nó cái câu đó là cái câu chuyện có thật mà nó lưu danh thằng hàng vũ tới ngày hôm nay đó là sau cái trận cự lộc liên minh chư hầu phải đi đồ gói tới gặp Hạng vũ nó nên nó từ đó đó người ta rất sợ thằng vũ người ta sợ thằng vũ đâm ra người ta ủng hộ lưu bang nó nó nó là cái thời thế thế thời hiểu không thì tất cả những cái diễn biến nào mình cảm thấy cần phải chia sẻ tụi em á thì anh sẽ cố gắng anh truyền tải cái thông điệp góc nhìn của anh anh không theo góc nhìn của con khốn nạn nào hết rất mệt lắm ở trên mạng mà tụi em nó phân tích nhiều thằng phân tích nghe nhớ lắm nó phân tích nó, không khách quan nó phân tích dựa trên nó fan lu ban nó dựa trên nó nói thằng thằng thằng, thằng, thằng hạng vũ là hữu dũng vô mưu nó hữu dũng vô mưu cái đầu mày cái trận cự lộc ai giúp nó đúng không vậy cái trận cự lộc chó lu ban cho quýnh đi ông mẹ cầm có hai vạn quân đi liêu la liêu đinh nó vòng vòng lừa đảo người ta oh, đúng không nếu mà em nói là nhất trương lương mà nhảy hàng tính đúng không ta có mưu tử phòng thì ta cũng có kế kế của hàng tính nói nghe hay quá mà sao hàng đó không ngon bài kế giúp đi đúng không cho dù em bài được cái kế mà thiếu người thi hành kế cũng phèo thôi yes. cũng phèo thôi nên cái trận cự lộc là cái trận mà không có thằng quân sư nào có thể bài kế được cái trận đó là không có ai có thể làm được mà chỉ có một mình hạng võ làm được thôi hạng vũ á nên tao nói hạng vũ là chiến tướng mấy anh kia được cái gì đúng không tụi em có thể kiểm chứng những lời anh nói qua thông tin ở trên internet nóng là kiểu tất cả các thứ nguồn gốc sử sách sử ký gì đó có hết còn không á thì muốn coi phim á thì coi phim tân hán sở trên hồng tập 17 nó nói về cái trận này cũng khá sát thực tế đó nó nói cái trận này cũng khá sát thực tế nên anh không có đồng ý cái câu mà nói idol của anh hữu dũng vô mưu đúng không lúc mà cái trận cự lộc đó thì phạm tăng đã hỏi hoàng vũ rồi bây giờ con định cử ai làm tiên phong đúng không hoàng vũ trả lời không cần suy nghĩ trong vòng một nháy đúng không muốn nhanh á thì anh bố mà muốn chắc thì long thương nhưng mà cái trận này sao sao chắc được cái trận phải phải đánh nhanh đánh cho đối thủ nó nó không kịp hoàn hồn đánh một shot là ăn luôn nên nó cử anh bố làm tướng tiên phong